Hi, xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh tút của Hoàng Gia MMO Và nếu như em nào lần đầu xem video trên kênh tút Hoàng Giang MMO ấy, thì nhớ nút subscribe, đăng ký kênh tút cũng như bật nút chuông báo nữa, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Gia MMO nha và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang MMO sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho em một sàn giao dịch có tên là XUST em nha. Khi em đăng ký cũng như xác minh xong sàn giao dịch này ấy, thì em sẽ nhận ngay 2,8 đô hoàn toàn miễn phí luôn nha. Thì link đăng ký sàn ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Ok, sau em click bấm chọn link đó thì nó là xuống một giao diện như này. Thì đối với sàn này em có thể đăng ký bằng số điện thoại cũng như đăng ký bằng email nha. Đó, ví dụ đây mình đăng ký bằng email chẳng hạn này thì anh em sẽ nhập email vào đây sau đó nhấn vào lấy mã thì sẽ có một mã xác minh được gửi về email anh em đăng ký nha anh em sẽ tiến nhập mã xác minh vào đây này Bước kế tiếp thì em sẽ nhanh tạo một cầu đăng nhập, sau đó xác nhận lại một cầu đăng nhập một lần nữa. Kiếm được một mã giới thiệu thì em giữ nguyên cho mình nha. Và anh em nhớ tích chọn và tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản miễn trách nhiệm, điều khoản bảo mật cũng như điều khoản người dùng này. Cuối cùng nhấn vào đăng ký để hành tạo một tài khoản sàn XUSD và những ngay 2,8 đô hoàn toàn miễn phí luôn nha. Sau khi đăng ký tạo tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nha. Thì sau đăng nhập xong rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của sàn XUSD này nha thì em quan sát này là tài sản của tôi đã nhận 2,8 đô này đó và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nhận thêm 1,8 đô kia nha tức là chúng ta đăng ký tài khoản thành công rồi thì chúng ta sẽ nhận ngay một đô còn chúng ta muốn nhận thêm 1,8 đô nữa ấy, thì em sẽ truy cập vào mục của tôi cho mình này sau đó chọn mục à, cài đặt tài khoản nha đó thì đây tài khoản của mình đã được xác minh rồi còn anh em nào chưa xác minh ý, thì em sẽ lên một cái nút à, chưa xác minh đây này thì em sẽ nhấn vào nút đó nha rồi bước kế tiếp thì em sẽ nhập họ tên thật của anh em giống như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Sau đó nhập số chứng minh thư hoặc căn cước công dân của anh em. Và bước kế tiếp thì em sẽ đăng tải ảnh mặt trước và mặt sau của chứng minh thư hoặc căn cước công dân của anh em để tiến hành xác minh nha. Sau xác minh xong rồi thì anh em có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng này. Đó anh em nhấn vào biểu tượng này này để họ duyệt xác minh nhanh hơn cho anh em nha. Và sau khi duyệt xong rồi thì em sẽ được ờ, cộng thêm 1,8 đô và lúc đó thì em sẽ có tổng tài sản là 2,8 đô luôn nha. 2,8 đô này thì tương đương với tầm khoảng hơn 60.000 luôn anh em nha. Rồi bước kế tiếp thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nạp rút tiền nha Thì uh, trước khi nạp rút tiền ý, thì em sẽ chọn vào mục cài đặt tài khoản cho mình nè. Rồi anh em sẽ tiến hành thêm ờ, số thẻ ngân hàng cũng như là địa chỉ ví tiền tử của anh em nha Đó anh em sẽ nhấn vào thêm liên kết này Ở đây thì em sẽ tiến hành nhập các thông tin như theo yêu cầu nha Như ngân hàng này rồi chi nhánh số tài khoản cũng như là xác nhận lại số tài khoản Rồi nhập vào khẩu quỹ tiền và nhấn vào lưu nha Thì uh, thêm vào khẩu quỹ tiền ở đâu ạ? Anh em sẽ quay lại mục của tôi này, sau đó nhấn vào mục mật khẩu quỹ tiền nha rồi đây thì em sẽ tiến hành tạo một cục quỹ tiền này Nhấn vào lưu nha Rồi quay trở lại mục cài đặt tài khoản này Vừa nãy thì mình đã thêm số thẻ ngân hàng rồi Rồi bây giờ anh em có thể thêm địa chỉ ví tiền từ UET của anh em này Anh em nhấn vào thêm liên kết nha Ở đây mình thêm rồi nên sẽ hiện lên là sửa đổi Đó thì em sẽ nhập địa chỉ nhận tiền UET của anh em Sau đó chọn kênh nha Sẽ có hai kênh là TDC20 e cũng như là ERC20 này Thì ở đây em lên chọn là TDC20 e để có phí than là thấp nhất nha Bước kế tiếp là nhập mật khẩu quỹ tiền và cuối cùng nhấn mật lưu để tiến hành thêm địa chỉ ví tiền UET của anh em nha. Ok, sau khi thêm mật khẩu quỹ tiền cũng như là thêm ờ, địa chỉ rút tiền rồi thì em sẽ nhấn vào mục tài sản của tôi này. Thì để nạp tiền thì em sẽ nhấn vào nạp tiền cho mình nha. Ok thì uh, min nạp ở trên uh, sàn này sẽ là 5 u và số tiền nạp tối đa sẽ là 50.000 u nha. Anh em sẽ nhập số tiền anh em muốn nạp này, dụ đây mình nạp là 100 u chẳng hạn. Đó thì sẽ lên tổng tiền kết toán này rồi ở đây thì em có thể chọn phương thức thanh toán là thẻ ngân hàng hoặc UET nha. Dụ đây mình chọn UET chẳng hạn này. Rồi kế tiếp thì em sẽ nhấn vào mua U nha. Lúc này sẽ là một giao diện chuyển tiền như này. Anh em sẽ đánh sao chép địa chỉ uh, uh, chuyển tiền này. Rồi truy cập vào các ví điện tử như Binance, Chuanet, MetaMask rồi Alert vân vân và mấy mấy hạn. Kế tiếp chuyển tiền địa chỉ này hoặc là quét mã QR để tiến hành nạp tiền vào sàn này nha. Rồi ở mục thông tin nạp tiền thì em sẽ nhập các thông tin như theo yêu cầu này. Nhấn vào OK để xác nhận rằng mình đã chuyển tiền rồi nha rồi ngoài ra anh em có thể nạp tiền qua thẻ ngân hàng này ở mục nạp tiền chính thức này này đó ở đây sẽ có số tài khoản ngân hàng anh em sẽ tiến hành chuyển tiền đến số tài khoản này của chủ tài khoản là Nguyễn Hữu Sang này. của ngân hàng là BIDV ngân hàng thương mại đầu tư phát triển Việt Nam quên là nội dung chuyển tiền anh em nhấn vào sao chép này đó rồi mục thông tin nạp tiền thì cũng tương tự như mục à, UET này anh em sẽ nhập các thông tin như theo yêu cầu và cuối cùng nhấn vào OK để tiến hành à, xác nhận rằng mình đã nạp tiền rồi nha Ok thì đó là cách nạp tiền Tiếp theo để rút tiền thì anh em sẽ nhấn mục bán cho mình này Thì em quan sát này là số tiền rút tối thiểu của chúng ta cũng là 5 U nha Và tối đa là 50.000 U này Anh em có thể rút về thẻ ngân hàng hoặc là rút về ví tiền tử ha Và cuối cùng anh em nhấn vào bán U thì thành rút ha Ok kế nữa là mục chuyển tiền thì sao Thì đây anh em có thể chuyển từ tài khoản tiền nào sang tài khoản hợp đồng vĩnh viễn anh em nha Đó anh em sẽ nhập số lượng chuyển quỹ anh em muốn chuyển này hoặc là nhấp vào toàn bộ để chuyển tất cả số U anh em có trong tài khoản cuối cùng nhấn vào xác nhận chuyển quỹ để tiến hành chuyển nha thì đó là cách nạp rút tiền trên uh, sàn này tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ để view cho anh em cách chúng ta có thể kiếm tiền ở trên sàn này nha anh em sẽ nhấn vào mục phái sinh này thì đây là mục cho thuê máy khai thác này thì ở đây sẽ có thuê máy khai thác cũng như là điện toàn đám mây đó dụ như mục uh, thuê máy khai thác thì ở đây sẽ có rất nhiều các máy anh em có thể uh, thuê nha như máy đầu tiên này đó là trải nghiệm Almilo S19 Pro giới hạn một lần mua tức là máy này anh em chỉ mua là một lần thôi nha rồi máy thứ hai là máy khai thác lõi TIT này. thì phí khai thác của máy này là 39,65 u trên một máy nha tức là máy này anh em có thể ờ, mua rất nhiều luôn nha còn lại trong đợt này là 9 máy này rồi phí điện là 25,84 u này rồi sản lượng ước tính hàng ngày này là Bitcoin BTC luôn anh em nha tỷ suất lợi nhuận là từ 6 cho 12 phần trăm năng lực tính toán là 26 này rồi mức tiêu thụ năng lượng là 2100 thời gian lên giá là 14 ngày bây giờ thì kỳ hạn thuê là 10 ngày anh em nha rồi kiếm nữa là máy Avalon A1246 này đó anh em thì quan sát đây nha thì để thuê anh em nhấn vào mua ngay này nó này sẽ một giao diện như này tiếp theo anh em vẫn tiếp tục nhấn vào mua ngay cho mình nha rồi kiếm nữa là mục điện toàn là mây này thì ở đây sẽ có sức mạnh điện toàn là mây LTC này tức là Litecoin đấy rồi ETH này Ethereum ha đó sẽ có phí năng lực tính toán này phí điện sản lượng ước tính hàng ngày này kỳ hạn thời gian lên giá mỗi phần cũng như quyền sở hữu máy khai thác nha để mua thì em sẽ nhấn vào mua ngay này rồi kế tiếp vẫn chọn mua ngay cho mình nha rồi thì đó là mục phái sinh tiếp theo mục giao dịch này thì sẽ có giao dịch tiền tệ hợp đồng vĩnh viễn cũng như hợp đồng tiền chọn ha rồi giá thị trường này cũng như là lịch sử tăng giảm trong vòng một ngày từ 24 giờ vừa qua rồi quay trở lại mục trang chủ thì đây sẽ có rất nhiều các sự kiện nha đó em quan sát ở trên mục banner này thì đây đang có sự kiện cực kỳ hot luôn anh em ạ là lạp lần đầu ấy đây để mình tìm đây là lạp lần đầu khi anh em lạp trên 1 triệu thì em sẽ được tặng ngay Bitcoin trị giá lên 80.000 Việt Nam đồng anh em nha đó XUST dành tặng những bạn phần thưởng lớn này ngoài ra đây sẽ có rất nhiều các sự kiện khác này rồi sự kiện này 50.000 U thì đã kết thúc rồi cũng như là ưu điểm của sàn này nha giao dịch tiền tệ nhanh chóng này mức phí cực thấp thanh toán nhanh anh em nha Ok anh em thể truy cập vào sàn để hiểu thêm nha kém nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha anh em nào không muốn đầu tư thì anh em có thể tham khảo cách này nha anh em sẽ nhấn vào mục của tôi này sau đó chọn à, lời mời của tôi kế tiếp nhấn vào đối tác ha thì em quan sát này ở đây sẽ có đường link giới thiệu của anh em của nhà là mã QR anh em nhấn vào sao chép để lên sao chép đến này và gửi đến này đến bạn bè người thân hoặc cả chia sẻ đến các trang mạng xã hội hoặc các group hội nhóm nha đó khi người đăng ký qua link của anh em hoặc là quay mã QR anh em sẽ nhận được hoa hồng và đối với sàn này chúng ta sẽ có hai thằng ghép rồi anh em quan sát thấy này cấp dưới bậc 1 của tôi cũng như là cấp dưới bậc 2 của tôi nha ở bên dưới sẽ có các quy tắc cũng như là phần trăm hoa hồng này thì à, ở đây sẽ có level này bình thường này đồng bạc vàng bạch kim kim cương nha đó phần trăm hoa hồng trên 6 tháng này rồi trên một năm cũng như hai năm rồi hoa hồng chọn đời ha thêm nữa là ví dụ này rồi tổng số tiền hoa hồng top 20 này đó số lượng sale top 20 anh em thể quan sát đấy nha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 Còn bây giờ, hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng gia MMO. Bye bye! Xin chào!